这老二嘴用我这包。 xin chơi lên chuyển lâu này xưa xoáy nhiều giờ giữa chí đi mà của tốt á có chạy ra mà chạy chạy thì rất tốt á nó này nó thắng luôn nó rớt mưa à mưa là mưa luôn Đói cho con con sát tôi đi nào. Tôi rùa. Gì trong thời tệ phía đó? Sao nói? Dạ. Dư rồi, dư rồi. Con chị nè, chúng ta con chị đây. nhớ sưng rồi ạ dạ. ui cái gì mà giờ chủ luôn mình tám chọc cái là quá chậm quá chậm quá chậm mà gì mình cấp ta mà cái tiền đó cái này muốn cho tiền tao nhìn tao lên đã tay tay nhìn mua lẹ tao mắm mỏ hết chết sợ cút cho lại dạ.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

chế tin chế ta tin là tao hồi lâu lâu này yến đua à ơi à từng lâu ta rồi nữa tao ta nhớ uống uống chỉ tôi tao còn nói chân dám mà kết tiền luôn ra

무슨 생태가? 있어 무슨 생각? 약간 보라. 오. 이제 되고 있잖아. 에이. 오.

xin lên rồi. Lên luôn. Mở luôn đi. 这照片来了的。

cho dạ, nó lên tôi biết tôi kịp thế này sao lại cả tại sao giờ đánh đánh là con gì hả cả ai ta xóa ra mày, cái này, cái tôi đã xóa ra, tôi tôi xóa rồi.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

呀，讲动物的故事呀！啊，动物故事啊！太丑十三天不说，偷老妹，就是他们女的，不敢说了嘛。人家那就不来，都不说了。 là mới có mà mà chúng ta hai đông thì chúng ta chúng ta được bên đâu á chúng ta được đâu nhiều hai đông thì chúng ta chúng chúng ta hay à chúng ta chúng ta chúng à. ơi đen xe nữa là sáng này là chị ơi mà tôi sáng tao dù là tôi nè giờ tôi sáng là tôi sáng tôi tao tôi tôi cũng chẳng lo tôi đó mà mình nộp cho đó này ơi tao là chị à nhiều hành động chính thì nhiều mua quảng lên chút tôi sáng này ta tuần tháng phải là nhiều hay ho hay đó đó mình trên đấy rồi hay đấy yếu à